lòng anh gây hối hận vì những gì anh đã chọn anh biết rằng trên thế giới này chẳng còn lại một người như em anh chẳng thể nào ngừng yêu em vì niềm vui bên em qua